Vô. Lại lộn anh. Đi chỗ. đằng năm những kỷ niệm dường như còn nước mà nó đang mơ lan tan sau tất cả em cho cách không nhìn anh đỡ phải tự hỏi rằng điều đó có phần nào giúp cho em cảm thấy đỡ ăn năn đừng mất anh phải đưa tay lên và nói với anh và thôi đau đây là câu chuyện cổ nó mất là mơn đừng đưa vào môi vào tâm hồn này đẹp như một thứ paris nhưng để ăn cần là một trăm hai

大丈夫